Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng soi kèo cũng như là kênh uh, Tiếng bóng đá. Thì anh em hãy để lại cho Tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh này uh, để cho Tiếng có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều cái video tiếp theo cho anh em uh, tham khảo các mã kèo sắp tới nhé. Đấy thì trong video lần này, Tiếng sẽ tiếp tục nhận định cho anh em một trận đấu uh, uh, được diễn ra vào lúc 23 giờ tối ngày 28 tháng 3. Đó trận đấu của tại Elgo giữa hàng Gokeo với thằng Na Uy. Đó thì uh, uh, trước khi trước khi mà Tiếng nhận định cũng như phân tích trận đấu này à, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhá. đây thì hiện tại anh em có thấy là đội khách Na Uy sẽ chấp đội nhà gót keo với mã chấp lần lượt là 0.25 cùng với nửa trái cả trận này đó còn mã tài xỉu của trận đấu này là hai hòa cùng với 2.25 cũng như ở hiệp 1 sẽ có mã kèo chấp là 0.25 cho Na Uy trước gót keo đó và mức tài xỉu hiệp một là nửa một cùng với mức là một hoa thì hiện tại có rất nhẹ rất, rất là nhiều mắc kèo cho anh em lựa chọn luôn nhưng tại vì tiến lên video nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm ấy cho nên là là nhà cái chưa có đẩy lên hết được những cái mã kèo uh, ờ, ờ, hiện mà vốn có cho anh em đó hiện tại thì ờ, chỉ mới là ngày 26 thôi nhưng mà tiến đã lên video sớm cho anh em chủ yếu là để anh em có thể tìm kiếm tham khảo trên youtube đó tiến phải lên sớm thì mới có được cái đề xuất từ youtube anh em mới có thể tìm kiếm được ok cho anh em đấy thì à, với cái mã kèo này với những cái mã kèo hiện tại thì trước khi tiến đưa ra cách sự lựa chọn của mình thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái à, phân tích cũng như nhận định về hai cái cặp đấu này trước nhá và xong rồi xong rồi thì, thì tiến cùng anh em sẽ lựa chọn là những cái mã kèo chuẩn nhất đó vì vậy anh em hãy xem hết cái video này à, để có được những cái kinh nghiệm cũng như là biết rõ thêm về hai cái bóng này đó và lựa chọn cái mã kèo phù hợp nhất nha anh em ok thì à, anh em thấy này hiện tại cái bảng xếp hạng của hai thằng này thì anh em có thấy là à, chủ nhà có keo thì chưa thi đấu trận nào và đang có không điểm xếp ở vị trí thứ ba đấy còn Na Uy thì đứng ở cuối bảng xếp hạng thứ năm khi mà mới vừa trải qua trận thua ở lượt trận đầu tiên trước uh, Tây Ban Nha với tỷ số là 3-0 đấy ngoài ra thì Scotland cũng đã thắng uh, uh, Cộng hòa Ship với uh, trận thắng là 3-0 đó cũng có được 3 điểm và với mức là hiệu số cộng 3 hiện tại là Scotland xếp trên Tây Ban Nha hai đội này đang có đồng điểm cũng như là đồng về cái hiệu số bàn thắng với nhau đấy và nhìn về cái phong độ tiến sẽ cho anh em xem trước cái phong độ của cái thằng gót keo đây trước tiên anh em nhìn vào đội chủ nhà gót keo anh em có thể thấy là đội bóng này đang có một cái phong độ phải nói là cực kỳ tốt luôn nha anh em cực tốt luôn đó trải qua uh, tất cả trải qua tất cả là 10 trận đấu gần nhất trên mỗi đấu trường thằng gót keo này chỉ nhận đúng một cái thất bại trước Maroc với tỷ số 3-0 đó còn lại là hai trận hòa cùng tỷ số không đều trước cái thằng Albania cùng với uh, uh, Bulgaria đó cùng với đó là 7 trận thắng 7 trận thắng trước mọi đối thủ luôn anh em như là một không trước Bosnia này Bosnia cũng là một đội bóng đang có cái phong độ rất là tốt đấy rồi 4-0 trước uh, ờ, uh, ờ, Riata này đó rồi thắng 5-2 trước uh, Bulgaria rồi thắng 3-0 trước Bắc Macedonia đó rồi 2-0 lại trước Bắc Macedonia nè rồi 2-1 trước Riata những cái trận thắng này của cái thằng kêu uh, uh, keo đang có phong độ phải nó cực hay cái hàng công của đội bóng này đang ghi bàn đều đều trong mỗi trận luôn em rồi và gần đây nhất gần đây nhất tại cái giải đấu giao hữu à, vào 25 tháng 3 cách đây vài ngày này đó trước khi mà bước vào cái thềm trận đấu Elgo thì Gogel cũng đã có một cái trận giao hữu trước cái thằng Mongolia và với hủy diệt cái đội bóng này với tỷ số là 6-1 ngay trên sân nhà của Gogel đấy còn à, cái phần thằng thành tích sân nhà thì sao đó anh em nhìn vào cái thành tích à, sân nhà của thằng Gogel này khá là khủng nha bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường tính luôn cả trận giao hữu mới đây thì Gogel đã có ba trận thắng và một trận hòa đó bắt bại liên tiếp trong bốn trận gần nhất một cái phong độ cực kỳ tốt luôn nha anh em còn về đội khách thì sao về đội khách Na Uy thì uh, sau khi không nếu mà không tính cái trận thua không ba này trước Tây Ban Nha thì thằng Na Uy nó cũng đã có trước đó là hai thất bại à, hai uh, trận hòa cùng với uh, trận thắng sau 8 cùng với năm trận thắng anh em sau 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đấy thì nói đi cũng phải nói lại là những cái đối thủ mà thằng Na Uy này phải đối đầu thì nó mạnh hơn, mạnh hơn những đối thủ mà thằng uh, keo phải đối đầu đúng không anh em? Đấy những đối thủ có game phải đối đầu như Bắc Macedonia hay là Bulgaria ấy rồi à, Riata đều là những đối thủ mà ở tầm trung thôi những cái đội tuyển mà yếu hơn có keo hoặc là bằng với cái trình độ của có keo thôi còn nhìn lại Na Uy thì phải đối đầu với Serbia nè đó rồi Thụy Điển nè rồi uh, uh, Slovenia đấy rồi những đối thủ phải nói là rất là mạnh rất là mạnh luôn nhưng mà đa số thì Na Uy vẫn có được những cái điểm số cũng như những cái trận thắng rất là ấn tượng trước mọi đối thủ này đó thì mới đây nhất mới đây nhất thì hai cái trận trước khi bước vào vòng loại Euro thì cái thằng Na Uy cũng đã có hai cái trận giao hữu trước Ireland cùng với uh, Phần Lan đấy thì cái thằng ờ, Na Uy này cũng đã có một chiến thắng 2-1 trước Ireland và một trận hòa một điều trước Phần Lan đấy nhưng đáng tiếc cho Na Uy đáng tiếc cho Na Uy một điều là với phong độ cũng không đến nổi tệ cũng khá tốt nhưng phải đối đầu với một đội tuyển Tây Ban Nha rất là hùng mạnh ở thời điểm hiện tại ở lượt trận đầu tiên đó thì cái điều đó cũng khiến cho cái thằng Na Uy này phải nhận thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha ở trận khai mạc đấy và đáng tiếc thêm cho một điều nữa cho thằng Na Uy có nghĩa là ở trận đầu tiên đối đầu với Tây Ban Nha thì thì thằng Na Uy này đã không có được cái sự phục vụ của uh, ờ, Haaland đấy thì anh em anh em biết rồi đấy ở Na Uy thì chỉ có mỗi Hà Lan là là là cái tiền đạo phải nói là con quái vật của bóng đá hiện đại đấy và lại mất đi cái cầu thủ quan trọng nhất là một cái chuyện mà ảnh hưởng không hề nhỏ đối với Na Uy đúng không anh em đó và thêm một việc là Tây Ban Nha đang trẻ hóa đội hình và đội hình của Tây Ban Nha đang chơi cái lối chơi mà TTKK này cũng như là cái đội hình trẻ chung rất là mạnh luôn đấy rất là ăn ý với nhau Tây Ban Nha trải qua từng cái lọc chặn và càng ngày thi đấu càng hay đó thì Na Uy đã phải chịu cái thất bại 3-0 trước cái thằng Tây Ban Nha này về cái thành tích uh, trên sân khách thì Na Uy cũng có được 3 chiến thắng, một trận à, 3 chiến thắng cùng với hai trận thua ở năm trận đấu uh, làm khách gần nhất trên mọi đấu trường. Thì cái phong độ này cũng khá ổn nha anh em, cũng khá là ổn, khá tốt dành cho Na Đó thì hai cái đội bóng này đang có những cái nhiều cái nét tương đồng với nhau, nó đều đang có phong độ khá tốt nhưng chỉ khác ở một điều là Na thì bắt buộc phải uh, có điểm trước gấu keo trận đấu này vì đã phải nhận thất bại rất là đậm 3-0 trước Tây Ban Nha đó Na Uy nếu muốn đi tiếp ở trận nếu muốn đi tiếp ở những cái vòng tiếp theo bắt buộc phải có điểm trước gót keo đúng không anh em còn là ngược lại gót keo thì đang có phong độ khá là tốt và chắc chắn là bộ đóng này đội bóng này cũng sẽ không muốn mất đi cái phong độ của mình tại cái giải Euro đó đặc biệt là phải đối đầu với Na Uy ở trận khai mạc thì uh, chắc chắn là gót keo sẽ hướng đến một chiến thắng cũng như là một trận hòa có điểm trước gót à, trước Na Uy chứ không thể nào mà mà à, phải nhận thất bại ở lọt trận đầu tiên với cái thủ mà cạnh tranh ở vị trí à, trực tiếp với mình được đúng anh em đấy thì với hai phong độ hiện tại trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em thì anh em hãy đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây thì trong lịch sử đối đầu thì hai thằng này đã gặp nhau tổng cộng là hai lần đấy nhưng mà hai chiến thắng đều thuộc về Na Uy nhưng mà anh em để ý một điều trận thắng 4-1 cùng với 1-0 của Na Uy trước có keo đã xảy ra vào cái năm là 1999 đã rất là lâu lâu luôn rồi đó đến hiện tại là hơn 20 năm rồi anh em đó hiện tại thì cái bóng đá hiện tại nó đã thay thế nó đã thay đổi rất là nhiều đó và hiện tại thì thì ờ, với cái phong độ cũng như cái trình độ hiện tại thì theo tiếng thấy cũng như cái mã kèo nhà nhà cái đưa ra thì chắc chắn là thằng Na Uy nó sẽ nhỉnh hơn cái thằng gót keo một phần nào đó nhỉnh hơn một phần thôi nha anh em nhưng mà tiếng biết là anh em chưa biết được cái đội hình ra sân của thằng gót keo như thế nào nên tiếng sẽ cho anh em xem thêm về cái đội hình mà được chịu tập huống này để cho anh em có nhiều cái thông tin để anh em tham khảo nhé đây anh em đó thì ở uh, ở, gót keo thì có được cái sự ờ, xuất hiện đáng chú ý của tiền đạo bên phía uh, Napoli đó chính là uh, Karathila đó ở phía hàng tiền vệ thì cũng không có nhiều cầu thủ đáng chú ý cho lắm nha anh em nó còn về phía hậu vệ thì có các cầu thủ của uh, ờ, Kemonese nha như thằng Locho Edvi này đấy còn về vị trí thủ môn thì có được uh, uh, Mima Davi của Valencia đấy một đội hình uh, uh, tạm ổn anh em một đội hình tương đối ổn thôi và chắc chắn trụ cột của cái uh, đội bóng này chính là tiền đạo của Napoli đó và ở trận đấu này Na Uy còn xưa chưa chắc chắn là có được cái sự uh, trở lại uh, phục vụ của con quái vật là Haaland đấy nên à, hiện tại với mã kèo này Tiến cũng đang rất là phân vân và rất là khó để đưa ra mã kèo phù hợp nhất cho anh em đó bởi vì khi mà có được cái đội hình chính thức khi mà biết được lần Haaland nó có ra sân ở trận đấu này không đó nếu mà nó có ra sân thì chắc chắn là Tiến sẽ cho anh em nằm vào thằng uh, à, Na Uy này đúng không nhưng lỡ như bây giờ Tiến cho kìa anh em là vào uh, à, Na Uy nhưng lại uh, đến giờ bốn lần thì thằng Haaland nó lại chưa bình phục chấn thương và không thể ra sân ở cuộc đối đầu này thì nếu mà không có Haaland trong đội bóng thì Dawi gần như là mất đi 40% cái sức mạnh rồi đúng không anh em đấy cho nên à, với mã kèo hiện tại tốt nhất anh em khoan hảo vào mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu đây thì hiện tại mã kèo chấp lên đồng nữa cùng với nửa trái dành cho Naui trước có keo này đó và tài xỉu là hai hòa với 2.25 à, ờ, cho trận đấu này hiện tại thì à, à, anh em khoan khoan hảo vội hảo vào những cái mã kèo chấp này rất là nguy hiểm đúng không tại vì ta chưa biết được đội hình chính thức chưa biết được là cái thằng Haaland nó có ra sân hay không đấy vì Haaland bây giờ rất là quan trọng với với với cái à, đội tuyển Na Uy anh em cũng như là là rất là quan trọng đối với Man City luôn còn quái vật đó bây giờ nó phải thi đấu nó là nó dạng như nó ao trình thế giới luôn rồi nó thi đấu rất là hay đấy thì đây chỉ là những cái ý kiến cá nhân của Tiến trước cái giờ bóng lăn khi mà chưa có đội hình chính thức mà thôi đó nay Tiến là Tiến nhận định Tiến phân tích rất là rõ ràng cho anh em chứ không phải là cho kèo bừa kèo bậy cho anh em để anh em chơi anh em thua tha đúng không đấy nói chung khi mà à, hai thằng này đấu với nhau với cái bán kèo hiện tại chắc chắn là tiến sẽ nghiêng về cái thằng Na Uy nhiều hơn nếu như trong trường hợp nó có sự xuất hiện của Haaland đấy còn nếu như mà ở trận đấu này Haaland không thể ra sân thì tiến lại chọn cái thằng gót kèo gót đi là là là cái đội mà sẽ giành kết quả tốt một chiến thắng hoặc một trận hòa cho Gorri đấy nhưng ngược lại ngược lại thì uh, có Haaland thì nó sẽ dẫn dắt được cái thế trận này cũng như là là uh, tạo ra nhiều cái sức ép cho đội chủ nhà đó nói chung thì thì cái trận đấu này phụ thuộc vào thằng Haaland rất là nhiều nha anh em đấy cho nên tiến chưa phân vân và chưa dám đưa cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo trận đấu này nhưng mà bù lại tiến sẽ cho anh em một mã kèo có lẽ là anh em ưng ý hơn đó đó chính là mã kèo tài mã kèo tài trận đấu này đây thì anh em có thể vào mã kèo tài hai trái thôi nha anh em hiện tại thì mã kèo hai nó chỉ là ở mức là bỏ một ăn 0.7 thôi nhưng mà anh em có thể chờ có thể chờ bóng lăn tầm 5 đến 10 phút đó anh em tự cầm cái trang anh em chủ động anh em chơi đúng không đợi bóng lăn 50 phút hay 15 phút gì đó xem diễn biến thế trận như thế nào để cái kèo tỷ số hay hòa này mà nó lên ăn cao lên ăn tám mấy 90 hay chín mấy gì đó hoặc là hạ xuống còn 1.75 thì lúc đó anh và anh em vào cũng chưa có muộn nhé anh em đấy thì đây chỉ là những cái ý kiến riêng của tiến thôi nếu mà anh em thấy hợp mã thì anh em cứ vào ok không đó thì tiến sẽ chốt lại cho anh em thêm hai mã kèo này đây anh em vào cho tiến là mã tài 1.75 ft ok cho anh em thứ hai à, thứ hai là là Khoan, thứ hai là sẽ chọn, thứ hai chắc chắn là Tiến sẽ chọn Na Uy nếu như mà có sự xuất hiện của Haaland, nhớ nha. Còn không có Haaland thì anh em lại phải chọn đội chủ nhà. Đó, ok cho anh em. Thì đây chỉ là những cái ý kiến riêng của Tiến về cái trận đấu này thôi nhá Tiến chỉ muốn mang lại những cái kết quả cũng như là những cái thông tin mà chính xác để cho anh em có có có thêm cái thu nhập cũng như là đầu tư một cách hiệu quả nè, không có bị thua tha, không bị lỗ thôi. Đó. Và chắc chắn là Tiến sẽ gửi mã kèo chuẩn hơn khi mà biết được cái đội hình ra sân chính thức ở trận đấu này cũng như là biết cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào đó cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào không thể ra sân thì lúc đó trước giờ bóng lăn tầm 40 phút đến một tiếng thì tiến sẽ gửi đầy đủ mã kèo lên trên nhóm cho anh em theo anh em nhớ nhé tiến sẽ gửi đầy đủ mã kèo lên trên nhóm cho anh em theo đấy thì uh, những gì mà tiến đưa lên trên youtube chỉ là dừng ở mức tham khảo thôi anh em thấy hợp anh em vào không thì anh em đánh ngược lại quan trọng là anh em phải nghe hết cái video mà tiến nói để cho anh em hiểu thêm về à, cái các cầu thủ à, chơi với sơ đồ nào hay là à, cái đội hình nó chơi ra sao có nên vào hay không anh em phải nghe video anh em mới hiểu được đúng không đấy thì à, tiến cũng sẽ à, à, không nói dài dòng ở video này nếu như thật sự anh em đang thua tha sao bờ đó đang bị thua tha đặc biệt là cái mùa world cup vừa rồi rất là nhiều anh em thua tha đó anh em muốn gỡ gạt muốn à, muốn à, gỡ gạt lại đó muốn lấy lại cái số vốn muốn có lãi thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc cái zalo phía dưới góc màn hình trong cái video này đấy thì anh em cứ à, à, liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nếu như anh em đạt đủ hai cái điều kiện của tiến thứ nhất là anh em phải có một cái trang chơi uy tín như tiến này đó nếu như mà anh em chưa có một trang chơi anh em có thể uh, liên hệ với tiến tiến sẽ giúp đỡ cũng như hỗ trợ cho anh em tạo một cái trang uy tín nhất đấy còn thứ hai là anh em phải có một cái số vốn một cái số 4 tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên còn vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiếng làm gì nhá đấy một hai củ trở lên đó và có một cái số tài khoản ngân hàng để có thể tạo một cái trang để chủ động chơi trên trang như tiếng đấy thì anh em đạt đủ yêu cầu thì cứ liên hệ cho tiếng tiếng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm một cách mà miễn phí không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết đó ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em mà yêu quý tiếng thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá nhé và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ờ, các mã kèo mà anh em đã đầu tư